Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Mình là Dragon S Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là Sau khi mà cập nhật lên Season 1 Online 18 1 phần thứ ba Thì có rất là nhiều thay đổi Và đặc biệt lớn nhất là cả thay đổi về việc đi event Gaion Đấy Gaion bây giờ rất là khác Và anh em không biết là đi Gaion như thế nào Và đi làm sao cho hiệu quả và Gaion nó sẽ mang lại những cái gì cho anh em thì để trả lời những thắc mắc này của anh em thì ngày hôm nay mình làm một cái video nhỏ về đi event Gaion ở season 18.1 phần thứ ba và nó sẽ cần những cái gì đó, đi ra làm sao và được cái gì thì bây giờ mình và anh em sẽ cùng tìm hiểu thì ở season này thì bây giờ vẻ Gaion order của chúng ta sẽ bị xóa đi và sẽ được thay thế vào đó chỉ là và khá Extended Ticket đấy sẽ được thay thế bởi vé này nhé tất cả các vé cũ đều bị xóa sẽ không còn nữa và làm sao để nhặt được vé này thì chúng ta có thể nhặt được trong quá trình đi luyện level tất cả các cái map mà từ level 275 trở lên đó là theo thông báo của mình nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đi trên thì anh em trên ở cả cái map càng cao thì cái tỷ lệ rơi vé và kha ticket này là rất là nhiều đấy nên anh em mà có team level càng cao thì anh em nên để nhặt để nhặt vé này nha anh em thì làm sao để để nhặt thì có cách đơn giản nhất là chúng ta nhặt bằng auto là chỉ là auto của game đây anh em chúng ta sẽ vào là phần mục nhặt đồ là optioning đấy sau đó chúng ta nên tích vào mục add thêm vật phẩm mở rộng đó add extra item ở đây chúng ta sẽ gõ thêm là vaka đấy vaka đấy hoặc là đi kẹt nha nhé đi kẹt ở đây thì mình đã thêm rồi và sau khi thêm vào thì chúng ta nhận S và sau khi thêm thì chúng ta sẽ có cái kẹt và và k sau đó chúng ta lưu lại và như vậy trong quá trình chúng ta đi luyện level thì chúng ta cũng có thể nhặt đồ được luôn và chúng ta chỉ có thể nhặt đồ khi mà chúng ta on online nha anh em khi mà chúng ta up level là chúng ta sẽ chỉ có nhặt gen mà thôi đấy và bây giờ để đi được vẻ để đi được sự kiện Gaion thì chúng ta sẽ phải có ba điều kiện ba điều kiện nha anh em điều kiện thứ nhất thì level của nhân vật chúng ta phải từ 1.000 trở lên dưới 1.000 chúng ta sẽ không thể tham gia sự kiện Gaion được nữa cái thứ hai thì chúng ta sẽ phải có vé và khá ticket này đấy và điều kiện thứ ba là mỗi nhân vật thì sẽ chỉ được đi một lần và mỗi lần thì chỉ đi được một nhân vật mà thôi đấy không để đi được cả team như hồi xưa này nhé nhé đây để kiểm tra được á là chúng ta còn thừa lượt đi hay không thì chúng ta nhấn phím T đó, chúng ta vào mục event map và chúng ta chọn vào mục uh, lần ở đây thì nó sẽ ghi cho chúng ta là đấy có thể tham gia không trên một lần tham đấy một ngày đấy anh em rồi sau khi chúng ta thỏa mãn ba điều kiện này thì làm sao để đi thì ở bây giờ thì chúng ta chỉ có thể tham gia trực tiếp khi mà chúng ta ở trong PT ở đây mình làm một ví dụ cho anh em là khi mình là chủ cây đấy và mình có một PT đang trên lưới level và bây giờ mình đi thì đi như nào chúng ta nhấn V lên để mở hòm đồ và click chuột phải vào vẽ đó và chúng ta nhấn OK sau khi chúng ta nhấn OK thì chúng ta sẽ được di chuyển đến map ở trên lô chung hay còn gọi là gold channel ở server mình đấy chúng ta sẽ được đưa vào trên lô chung này anh em đấy sau khi đưa vào trên lô chung á cái map mà gần như là anh em hay làm nhiệm vụ level 800 đấy nha đấy thì chúng ta sẽ gặp là Journey Dark Season đó pc hỗ trợ sau đó chúng ta nhấp nhấp vào nha anh em và chúng ta chọn Enter vaca ở đây nó có sẽ có hai mục cho anh em mục đầu tiên là Enter tức là đi vào liver vaca tức là không không đi vaca nữa mà chúng ta thoát ra lại bên ngoài anh em thì ở đây mình đang muốn đi thì mình chọn là Enter vaca và ở trong Enter Vaca này nó sẽ có hai mục nữa cho anh em lựa chọn thứ nhất là nhân vật của Enter Vaca lần này đi á, thì nó sẽ là hệ nước đấy thuộc tính của nó là hệ nước đó và nó sẽ có là level 1 đó và chúng ta chỉ cần nhấn Enter để đi vào nha nhé rồi và mình rất là hên thì sau khi vào tại sự map Lion như bình thường của chúng ta đấy như giống như bình thường này ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn khi mà bay vào ấy ta nó sẽ có thể là giống như đi gai on chủ nhật hồi xưa hoặc là sẽ là chúng ta sẽ phải là đi qua tận à, bốn cổng đấy hoặc là chúng ta có thể đi giống như gai bình thường là chỉ có đi ba cổng đó là tùy vào mức độ hên xui của anh em đó hên xui nha anh em nó sẽ không chúng ta sẽ không lựa chọn được đâu và nó sẽ vẫn tính zone như bình thường và bây giờ điều đặc biệt của season này là gì đó chính là chúng ta có sự hỗ trợ mới từ hệ thống auto gaion hay còn gọi là auto và Vaka Helper ở góc ở bên trái ở phía trên bên trái bằng cách là chúng ta nhấp vào ở đây đó nó sẽ tự động tự động ở đây là gì tự động nó sẽ tự động đi qua cổng tự động đánh quái tự động nhặt vật phẩm tự động sử dụng skill mà chúng ta đã chọn trong auto ở bên ngoài bình thường nha nhé đấy anh em có thể thấy bằng cách ở đây là gì nó sẽ đi để các cái vị trí mà đã được thiết lập sẵn đấy anh em thấy nó không phải nó đi tìm quái đâu nha nhé nó sẽ đi chọn một vài cái vị trí đó giống như vị trí này rồi nó sẽ đi qua góc bên phải đó, ở giữa sau đó nó đi qua bên phải nó đánh quái nếu như không có quái nó đánh xong thì nó đi ở dưới đó, ở dưới sau đó nó đi qua bên trái đó sau khi bên trái nó xác nhận hết quái thì nó sẽ mới đi đánh cổng đó cổng bây giờ nó cũng sẽ có là thuộc tỉnh nhé nhé cổng bây giờ cũng sẽ có là element đó nên nha phải lưu ý nhân vật mà yếu yếu là không thể đi qua được đâu và nó sẽ phải chạy lũi chạy tới nó tìm quái rất là lâu và bây giờ chúng ta có một một phút để đi qua cổng thôi và nếu như mà chúng ta sử dụng auto á và nhân vật là yếu quá thì nó sẽ không tự động qua được cổng nên em lưu ý khi dùng auto và auto này rất là lợi nhiều lúc anh em chỉ cần vào và nhận auto khi mà anh em có một nhân vật đủ mạnh thì nó sẽ tự động làm hết tất cả mọi thứ cho anh em luôn đó anh em để ý, mình không có làm gì hết mình chỉ ngồi và được nói chuyện đó chém gió diễn giải với anh em còn gần như mọi thứ là auto nó làm hết anh em thấy không và khi mình vào auto thì chỉ có nhân vật của mình vào và tất cả các nhân vật khác vẫn ở lại đánh quái trên quái bình thường anh em thấy không nó sẽ đi qua một số ba vị trí trên map trong cái map round này nó sẽ mặc định nhá mặc định đi qua ba vị trí là ở giữa bên phải và bên trái sau đó nó đi quay lại cổng chính đó. đây chúng ta có một phút qua cổng này cổng vẫn có đám thuộc tính này anh em đó sau khi đánh cổng xong nó sẽ tự động qua cửa à, bây giờ có một cái mới nhỏ mà anh em ít khi để ý là chúng ta không cần phải đợi thời gian đó đợi thời gian để mới được qua cổng mà bây giờ chỉ cần chúng ta di chuyển cái vị trí qua cổng là chúng ta qua luôn đó, không cần phải đợi nữa đi cái bây giờ rất là nhanh anh em có thể thấy này giờ đi hơn một phút rồi là nó đáng sắp đi xong rồi đấy đây là cái cổng thứ ba rồi cái vòng thứ ba rồi rồi đây là kết quả nhận được sau khi đi Gaion sau khi chúng ta auto hoàn thành Gaion thì chúng ta sẽ nhận được một lá hộp Gaion đấy Vaca Rework box một à, một hộp Vaca nhé nhé một hộp Gaion thì nó vẫn là auto cho chúng ta sau khi chúng ta đi xong thì chúng ta sẽ nhận exit nó sẽ trả chúng ta về lại cái map chung đó anh em thấy không nó sẽ trả về map chung rồi sau khi trả về map chung á thì anh em có thể là nhấn mơ và chúng ta di chuyển ra lại cái map chúng ta trên bình thường hoặc chúng ta nhấp vào ta Vaca đó đỏ củ sẽ trả lại cho chúng ta ra lại đó được hai cách hai cách chúng ta thoát khỏi cái vaca sau khi chúng ta hoàn thành đó sau khi mà chúng ta thoát khỏi ba cá thì nó sẽ trả lại nó sẽ trả lại cho chúng ta về lại map những anh em về lại map mà anh em đang trên đó hiện tại là do nhân vật DK của mình là đang gồng gãy đam đây nhé nó có một mấy súng này tắt cái này đây có một một con ra con súng của mình à con à, DW của mình đang trên nổ thế này còn khi mà mình à, chủ cây đi một cái là mấy con này lìm hết chết hết bây giờ mình sẽ dẫn cả tim đó anh em có thể cách dẫn không dẫn cả tim đi theo này đó mình đang dẫn cả tim đi theo đây là sử dụng hệ thống auto helper đó mình sẽ dần cho nó bút tí nha anh em cho nó bút một tí đó anh em đợi mình một xíu đó mình đang kéo luôn cả con DW của mình về này anh em Đấy anh em thấy không? DW của mình đang về này đó sau khi về thì chúng ta có thể nhận đầy đủ bút à, sau khi mà bút xong rồi anh em có thể nhấn vào nút switch này nhấp vào để nó thu gọn bút lại đây là một trong những cái điều mới mẻ nhất của season 18 1 phần thứ ba mà mình rất là thích đó là chúng ta đã được thu nhỏ các cái bút hỗ trợ lại mà không bị lẩn chiếm bởi màn hình chơi đó, sau này anh em đi PVP hay là đi nhìn quái nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều rồi anh em đợi một chút mình sẽ dần cả team đến bãi à, sau đó là mình sẽ mở box sẽ để xem chúng ta sẽ nhận được cái gì à, đi xuống mình vẫn đang trên ở hotspot của mắt cuối đây là đang ở mắt cuối nha anh em rồi sau khi đứng ở đây thì á, team sẽ sống thôi rồi sau khi chúng ta đi xong thì chúng ta nhận phím ca nha nhé đây chúng ta nhận phím ca đó để mở lên rừng đó, sau khi chúng ta sẽ nhận được một Raka River Box ở đây chúng ta nhấp vào và chọn OK rồi sau khi chúng ta OK xong thì chúng ta sẽ được một cái Raka Box như này đó. và chúng ta nhấn chuột phải để mở nó ra sau khi mở ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái mảnh vỡ cổ vật đấy và một hộp rút nha anh em Mastery Box hộp này của ở server mình sẽ là một hộp rút à, và sau khi mở ra chúng ta sẽ có nhận được là 4.109 rút này rất là nhiều rút đấy nha em rồi thì cái mảnh vỡ của vật này làm gì thì mình sẽ đi về map Noria đây mình sẽ về map Noria chúng ta sẽ quay để nhận được cái mảnh để chúng ta sẽ quay để nhận được đá cổ vật như này nha nhé đây đấy chúng ta chọn dòng đầu tiên à, chỉ tạo thông thường nhấp vào mảnh vỡ cổ vật và ở đây nó sẽ yêu cầu là 50 viên gre đấy 50 viên gre và chúng ta sẽ cần thêm là 10 triệu đấy 10 triệu gen nữa thì chúng ta mới quay được anh em và chúng ta sẽ có tỷ lệ 80 phần trăm thành công Ồ oh, may quá mình đã thành công nhưng mà cái mảnh vỡ của cổ vật của mình chỉ là mảnh vỡ số 3 đấy rồi ví dụ nhá sau khi mình có mảnh vỡ cổ vật thì mình làm gì với nó mình sẽ nhấp vào chỗ khảm cổ vật đấy artifact này đó sau khi có xong thì chúng ta sẽ khảm vào thì khi nào mình kiếm được cái viên cổ vật số 7 á, thì mình khảm vào thì anh em sẽ thấy được sự lợi hại của nó nhé đấy mình mới chỉ là khảm còn thiếu này còn thiếu một ô này đúng ra là nó phải là cái, cái này sẽ phải là mảnh vở cổ vật thứ bảy chứ không phải là thứ sáu nhé thứ bảy thì nó mới là tối ưu đó nên đây là tất tần tất tất cả những cái gì mà về sự kiện Gaion mới ở cái season 18 một phần thứ ba và mình cần muốn nói cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về Lion bây giờ anh em cái mèo là gì cái mèo là anh em cứ đi trên bình thường đó sau đó anh em cứ nhặt được vẻ Lion sau đó anh em cứ đưa từng nhân vật vào có thể anh em đi nhiều nhân vật một lúc vẫn được nhưng mà mỗi nhân vật nó sẽ từ đồng vào một cái Lion khác nhau nó không đi chung với nhau được anh em hiểu ý mình không nhỉ tức là anh em đi ờ, con đi giống như mình đang đi DK thì con DK của mình nó sẽ vào một cái con khác rồi con ref của mình nó sẽ vào một con khác một cái con khác đó cứ thấy xong là chúng ta cứ quay lại thôi nó có auto mà chúng ta cứ vào auto nó đẩy xong chúng ta nhận quà nhận rút sau đó chúng ta quay lại về trên không mất mát gì cả rất là nhanh rất là tiện lợi đó đến đây là những cái kinh nghiệm của mình và mình muốn chia sẻ cho anh em và hy vọng là những cái video này sẽ giúp ít được ít nhiều cho anh em trong cái việc mà làm quen với à, sự kiện Gaon mới cũng như là một phần của đã cổ vật và một số cập nhật của season 18.1 phát 3 của mua online Đấy và nếu anh em cảm thấy video này có ích hãy đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh anh em để ủng hộ bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo khi mà mình làm video nhận anh em bye